Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến buổi buổi nhận định thị trường tuần từ mùng 7 cho đến 12 tháng 12 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết, tuần qua một tuần giao dịch rất là thành công của chúng ta đúng không ạ? Cậu vàng đầu tuần chạm đúng đến vùng hỗ trợ 1765. À, à, Đấy. Thực tế giá vàng xuống đến 64. Quay đầu đi lên. Đấy. Đúng như chúng ta dự kiến thôi và cậu vàng vượt tám nhanh chóng tiến đến áp sát vùng kháng cự là test lại cái vùng kháng cự 1849 đảo chiều giảm xuống 1829 ờ, sau đó đóng cửa ở 1835 có thể nói là tuần qua một tuần chạy rất là nuột của cậu vàng đầu tuần có gáp giảm xuống luôn Đấy, nhưng mà sau đó tăng rất mạnh trong 3 phiên cuối tuần và đóng cửa uh, phiên cuối tuần lại bằng một nến giảm nhẹ có thể nói là tuần qua biên độ của cậu vàng là hơn 80 đô một tuần dao động rất là mạnh chúng ta thì đúng ở cả chiều lên lẫn chiều bán chiều dưới thì tuần trước tôi có nói với chúng ta các bạn là chúng ta canh mua vùng 1765 xuống đến 1750 tại sao lại xuống đến 1750 vì nó tùy theo điểm chạm trong tuần đúng không ạ chạm đầu tuần thì rõ ràng nó chỉ, thì, chỉ giảm về được đến vùng 60 65 thôi nhưng nếu mà giảm cuối tuần nó hoàn toàn về được đến 50 đấy vì chúng ta nhìn cái chen chúng ta chen dốc xuống và thực tế nó chạm ngay đầu tuần do vậy đầu tuần thì nó chỉ xuống đến 63 là đúng rồi hợp lý rồi đấy và cái vùng bán của chúng ta thì chờ đợi vàng test lại vùng 18 quanh 1850 thực tế vàng lên đến đúng 1848 thì quay đầu đấy, tiến đúng đến cái khu vực của chúng ta cái này cũng là phù hợp trong tuần qua thì xét theo yếu tố tin tức thì tuần qua là tuần có rất nhiều tin. Đấy, tuy nhiên các tin thì nó đều là những cái dữ liệu mà không có gì thay đổi. Ví dụ điều trần của chủ tịch Fed thì Fed vẫn giữ quan điểm là tiếp tục duy trì chính sách uh, nới lỏng tiền tệ không thay đổi và có thể duy trì trong một thời gian dài gắn với lạm phát nếu trừ khi có lạm phát đột biến. Còn uh, tin cuối tuần Tập trung cuối tuần là bảng lương phi nông nghiệp thì chúng ta biết là nó có một chút trái chiều. Đấy. Ờ, thu nhập theo giờ thì tăng nhưng mà tăng rất là nhẹ 0,3%. Đấy. Ờ, số việc làm được tạo mới thì giảm rất là mạnh. Tuần vừa qua chỉ có tháng vừa qua chỉ có 245.000 việc làm được tạo mới thôi, dự kiến là 480k. Tuy nhiên thì lại thất nghiệp thì lại lại giảm. Đấy, ờ, giảm rất là mạnh từ 6,9 xuống 6,7. Cán cân thương mại thì cũng thâm hụt ở ờ, mức là âm 6,3 tỷ đô đó. Ờ, nói chung là tin tức thì tốt xấu đan xen nên nó chính vì nó tốt xấu đan xen nên nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến giá do vậy ngày thứ sáu là ngày giá vàng biến động theo sideways biên độ rộng thôi tuần mới thì thông tin tuần mới thì chúng ta có thể nhìn thấy là ngày thứ hai không có tên ngày thứ ba cũng không có tin quan nào quan trọng cả của Mỹ cả ngày thứ tư thì Mỹ cũng không có tin nào quan trọng được đánh giá là kinh tế quan trọng được công bố ngày thứ năm thì chúng ta đáng chú ý là thông tin CPI của Mỹ nhiều khả năng nó cũng không thay đổi nó cũng thay đổi không nhiều à, cộng trừ 0,02% nó cũng rất là nhỏ cũng không ảnh hưởng lớn đến giá ngày thứ sáu thông tin PPI đơn đặt hàng hóa sản xuất ờ, PPI cái ờ, tin này cũng cũng không thay đổi nhiều cũng ở mức dao động là 0.1 đến 0.2% có thể gọi là tuần sau sẽ là tuần không tin tuần sau sẽ là tuần cậu vàng diễn biến hoàn toàn theo kỹ thuật và thứ hai là sẽ ngấm cái tin năm farm tuần trước cũng như những cái phát biểu của chủ tịch Fed tuần trước bên cạnh đó thì tuần sau còn một điểm đáng chú ý đó là thông tin xoay quanh việc cuộc đàm phán Brexit của Anh và EU. Đấy, thông tin này chúng ta không dự đoán được nhé. Thông tin này không dự đoán được nên tôi cũng sẽ không dự đoán mà chúng ta sẽ chờ phản ứng giá và giá sẽ phản ứng theo kỹ thuật thôi. Do vậy xét dưới góc độ thông tin, tuần sau sẽ một tuần không nhiều tin nhé. Còn xét dưới góc độ về dịch bệnh thì chúng ta biết là dịch bệnh tiếp tục leo thang, cái này thì không phải bàn nữa. Chúng ta đã có gần 67 triệu người ờ, nhiễm bệnh Ờ, hơn 1.500 người tử vong. Tuần qua thì Mỹ cũng có lập kỷ lục đó là gần 3.000 người tử vong một ngày và hơn 200.000 người nhiễm bệnh. Còn thế giới thì tiếp tục số người nhiễm bệnh và tử vong tiếp tục tăng lên. Nói chung là những tháng ngày uh, tới mặc dù thông tin vaccine thì chưa biết là đưa vào ứng dụng và kết quả thế nào. Nhưng về, về tình hình dịch bệnh hiện nay thì đang leo thang rất là mạnh và toàn bộ thị trường tài chính cũng như nền kinh tế hiện nay là đang bỏ qua toàn bộ thông tin xấu về dịch bệnh đấy chúng ta lưu ý cái đấy nhá thì đến một lúc nào đó thị trường bất chợt phản ứng thì chúng ta cũng lưu ý một chút lúc đó có ứng xử cho nó phù hợp còn hiện nay thị trường đang bỏ qua toàn bộ tin xấu bỏ qua nền kinh tế thực nên chúng ta sẽ tập trung nhiều phân tích kỹ thuật thôi tin thời điểm này không được thị trường phản ứng nữa rồi <clears throat> xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật đây cầu vàng của chúng ta à, hiện nay thì đóng cửa đang là 1835 đóng cửa dưới Fibo 382 ờ, đấy với mức đóng cửa này quanh Fibo 382 tôi kỳ vọng đầu tuần cậu vàng sẽ có nhịp tăng nếu cậu vàng tăng thì chúng ta sẽ đón tăng đến đâu thì chúng ta sẽ lưu ý một chút trong cái chen đây chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có hai kênh giá kênh giá màu ờ, xanh đánh giá màu xanh ờ, lá cây của chúng ta này thì đây là phần lớn thời gian trong vòng 4 tháng vừa rồi cậu vàng đi trong cái kênh giá này do vậy nếu cậu vàng tìm đến cạnh trên của kênh giá này đầu tuần thì nó có thể rơi vào vùng 72 dốc dần đến cuối tuần nếu cuối tuần mới test thì nó chỉ rơi đến vùng 63 thôi Đấy, chúng ta sẽ không biết chạm đầu tuần đến cuối tuần như vậy cái khu vực nó test tiềm năng sẽ rơi vào vùng 65 70 đây sẽ là khu vực chúng ta hết sức lưu ý canh bán ở vùng 6570 bên cạnh đó việc hợp nhất hỗ trợ hợp nhất hỗ trợ kháng cự thì chúng ta nhìn thấy cái vùng 1865 cũng sẽ là vùng hợp nhất kháng cự rất là mạnh thứ nhất nó là Fibo 50 của cái nhịp hồi khi cậu vàng rơi từ 1966 xuống đến 1765 thứ hai là nó cũng là Kijun Sen đó chúng ta nên nhớ nhé Kijun Sen trong uh, Ichimoku nó sẽ đóng vai trò hỗ trợ kháng cự đặc biệt khi nó kéo phẳng hiện nay Kijun Sen trong Ichimoku cũng đang kéo phẳng trùng luôn ở 1866 thứ hai là Span B của mây cũng tiếp tục là ở 1866 như vậy cái vùng 65 70 này sẽ mùng rất mạnh chúng ta đặc biệt lưu ý vùng 65 66 xem phản ứng giá vùng này và hoàn toàn có thể canh bán tuần tới là tuần ưu tiên cánh bán ở vùng 6570 như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ ở đâu thời điểm này chúng ta nên dừng lỗ mua ít nhất 0,5% tức là rơi ở khoảng 10 giá như vậy chúng ta dừng lỗ 80 nhá giá vượt 1880 chúng ta cắt lỗ đấy còn với đồ thị Ichimoku đấy mây mây hoàn toàn là mây giảm trên chart daily mây giảm tiếp tục là mở rộng đấy nhưng có một điểm lưu ý là span B nó kéo ngang điều này đồng nghĩa với việc giá sẽ được hám lại ở cái khu vực vùng giá hiện tại 1760 đến 1 uh, 176x lên 178x à 186x trong một thời gian trước khi xuống tiếp tức là xu hướng chính thì vẫn là xu hướng xuống các bạn lưu ý nhé đấy à, trên chart daily nó hoàn toàn mây kéo xuống giật cấp kéo xuống thì nó sẽ thể hiện xu hướng xuống vẫn đang là xu hướng áp đảo do vậy chúng ta yêu tin bán xuống ngược lại chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn MACD thì trên daily thì lại có dấu hiệu cắt lên cắt rồi chứ không phải là dấu hiệu nữa đấy điều này hàm nghĩa là ngắn hạn thị trường sẽ phục hồi đấy. và cắt lên đây là một đây là cắt lên dưới không thì xu hướng này sẽ là xu hướng đi lên sẽ xu hướng yếu yếu yếu là yếu về dài hạn thôi chứ ngắn hạn nó đã cắt lên thì nếu nó có muốn quay xuống cắt ngược xuống nó cũng sẽ mất thời gian do vậy hoàn toàn tuần tới ở chiều lên thì chúng ta canh bán ở vùng 1865 1870 là đúng rồi trường ngược lại nếu giá điều chỉnh xuống trước thì chúng ta có mua không có mua chúng ta sẽ mua vì mà MACD cũng cho chỉ báo cắt lên rồi vậy chúng ta sẽ mua tại đâu và mua như thế nào chúng ta sẽ tiếp thứ nhất là trên khung chat ngắn hơn H4 H4 thì lại đang có dấu hiệu tạo mây đối xứng mây đối xứng các bạn lưu ý nhé tất nhiên là dấu hiệu thôi chứ nó chưa hoàn thiện đây đấy cụm mây này là cụm mây đen giá cắt mây đen đi lên rồi chuẩn bài rồi bây giờ đang ra một cụm mây trắng nhưng hai cụm mây này mây trắng mây tăng mây tăng mây hình thành được có bốn nến một nến hai nến ba nến ba nến chưa nói được lên điều gì mây tăng mình thành ba nến như vậy điều này hàm nghĩa là xuống ngắn hạn thì giá tăng nhưng ngược lại giá sẽ có xuống dịch chuyển một hồi sau đó sẽ cắt mây giảm mây tăng để đi xuống đây nguyên tắc hình thành mây đối xứng nó sẽ chạy thế này thứ nhất là mây tăng sẽ đi thế này sau đó kéo ngang ở đây chạy này còn giá sẽ chạy thế này và sau đó tìm xuống thế này như vậy đồng nghĩa việc giá sẽ có một nhịp giảm sau đó kéo ngược lên đấy tức là nếu hợp lý thì giá sẽ chạy thế này tất nhiên là đây tôi đang dự đoán mây đối xứng nhất thực tế có thể nó hình thành mây đối xứng hay không không biết được chúng ta phải chờ thị trường chạy cơ đấy nhưng nếu nếu trường hợp kịch bản là giá chạy xuống trước xuống trước lên sau thì giá nhiều khả năng sẽ chạy xuống dưới này sau đó chạy ngược lên vượt cái đỉnh một chút test chen rồi lằng nhằng ở trên này trước khi cắm mây ờ, tăng đi xuống như vậy nếu giá test xuống trước kịch bản test lên trước thì chúng ta bán rồi cái này dễ rồi test xuống trước thì chúng ta sẽ mua mua ở đâu vấn đề nếu nhìn theo ờ, Ichimoku thì chúng ta không tìm thấy điểm mua đúng không ạ chúng ta sẽ tìm đến sóng hồi của Fibo thôi Fibonacci thôi đây Chúng ta đặc biệt lưu ý cái khu vực Fibo 50% 1806 cho đến Fibo 618 1797 796. Như vậy chúng ta sẽ canh mua quanh khu vực 1008 cộng trừ 5 giá. Chúng ta sẽ chờ phản ứng giá tại vùng này. Vùng nào có đến đảo chiều H1 thì chúng ta mua tại vùng đó nha. Lưu ý nha. 1800 cộng trừ 5 giá Đấy là khu vực chúng ta sẽ canh mua nếu giá điều chỉnh xuống trước. Và tương tự chúng ta cũng sẽ dừng lỗ thì đương nhiên thời điểm này chúng ta phải dừng lỗ 0,5% vì giá biến động một tuần trăm đô là bình thường, dừng lỗ 0,5% là tầm 90 đô là bình thường. Đó. Chúng ta lưu ý nhé. Nếu giá xuống trước, chúng ta canh mua quanh tám Chúng ta dừng lỗ 10 giá. Như vậy thì tùy theo nếu chúng ta điểm mua ở 95, 96 chúng ta dừng lỗ 85 nếu điểm mua nó đảo chiều dừng lỗ 1008 thì ở ờ, 1008 chúng ta dừng lỗ 1790 nói chung là tầm 0,5% đấy mục tiêu chốt vẫn là ít nhất là tiến đến vùng 4850 xa hơn là vùng 65 này là chốt đấy còn vùng 6570 là vùng hoàn toàn bán đây chúng ta sẽ xem một chút có MA200 hỗ trợ ở trên sát H4 không thì chúng ta sẽ biết thôi đây chúng ta lưu ý nhá H4 này MA200 hiện thời thì đang nằm ở 71 đúng rồi hoàn toàn chuẩn rồi MA200 với đà tiếp tục dốc xuống thế này thì trong tuần sau MA200 sẽ kéo xuống vùng 65 thôi nói chung là giá có thể test cộng trừ MA200 là đi xuống rất là phù hợp còn chúng ta xem có MA200 hỗ trợ trên chat H1 không đây chart H1 thì MA200 đang ở 1812 đấy giá hoàn toàn có thể chọc thủng MA200 trước khi kéo ngược đi lên nó cũng rất là phù hợp thôi đấy giá hôm trước thì test vùng 45 MA200 ở 2 giờ đi xuống nói chung là các chart ngắn hạn H1 H4 thì cho thị trường điều chỉnh rồi tín hiệu điều chỉnh đi giảm giá rồi Đấy daily cho thị trường tín hiệu đi lên như vậy tôi kỳ vọng đầu tuần thị trường đi xuống và quý vị có thể canh mua còn nếu thị trường đi lên thì quý vị canh bán nha cậu vàng tuần tới chúng ta sẽ mua bán hai chiều Đấy. còn xuống trung hạn thì như tôi nói rồi cậu vàng sẽ tiếp tục xuống thôi chát tuần thì vẫn hoàn toàn là xu hướng xuống chưa hề có dấu hiệu của xuống lên đấy chỉ báo kỹ thuật thì cho xuống xuống tức là xuống ngắn hạn mây Ichimoku thì hoàn toàn là mây mây tăng giá không hề có dấu hiệu phá mây Đấy, như vậy hoàn toàn là mây tăng thôi mây tăng thì thị trường sẽ tiếp tục ừ, về trung hạn thì vẫn là đi lên thôi hiện nay kênh xuống đao chen này vẫn đang là kênh xuống ngắn hạn đó chúng ta lưu ý nha và chúng ta cũng không loại trừ một khả năng nếu tuần sau có biến động mạnh Brexit nếu biến động mạnh thì chúng ta làm thế nào ờ, thị trường phá vỡ cái kênh tăng giá nhỏ thì chúng ta làm thế này đây nếu thị trường phá vỡ cái kênh màu xanh lá cây này thì chúng ta thị trường sẽ hướng đến kênh giá màu tím ở bao ngoài tất nhiên là lúc đó chúng ta tùy tình hình thì chúng ta mới biết là có canh mua hay không nhưng trước hết là chúng ta bán ở đây nếu nó phá vỡ thì chúng ta dừng lỗ thôi 1880 thì lúc đó trong tuần sau giá sẽ hướng đến kênh phía trên này thì điểm kháng cự mạnh nhất của nó sẽ rơi ở vùng này một quanh 1830 nhá yeah. 1830 1835 1930 19 quanh 1930 cộng trừ mấy giá đó. đó nếu phá vỡ đây thì đây cũng là khu vực bán bởi vì đấy là cạnh trên của giá thôi đó. nói chung là mỗi khi mà giá tiến đến vùng cạnh trên của kênh giá thì chúng ta cứ bán thôi không có vấn đề gì cả và chúng ta xem lại xem cạnh trên của giá nó có là hợp nhất kháng cự hỗ trợ không chúng ta xếp đến Fibonacci cạnh trên kênh giá nó cũng có một hỗ trợ kháng cự ở gần đấy Fibo 50 1919 như vậy cái vùng 9 ờ, nếu giá vượt kênh màu xanh lá cây tiến đến kênh màu tím thì cái vùng 1920 1930 đấy sẽ là khu vực chúng ta canh bán nhé à, nếu hồi hồi kịch kim lên đến đấy thôi rồi vẫn xuống đó. còn trên đó trên uh, à, chart tuần nếu chúng ta xét trên chart tháng thì chúng ta lưu ý tháng trước đầu tháng là một cây nến tưởng là một cây nến tăng rất đẹp cuối tháng ra cây nến giảm tháng này đấy đầu tháng cũng đang là một cây nến dâu trên rất là đẹp chúng ta nhìn 4 tháng liên tiếp giảm rồi hoàn toàn có thể tháng này là tháng thứ năm tháng sau mới là tháng tăng giá do vậy tôi rất kỳ vọng tháng này cuối tháng sẽ là một nến dí mạnh mà dâu trên dài rồi thì đương nhiên thân nến mà dí cũng sẽ rất dài tháng trước chúng ta nhìn đấy dâu trên gần 100 đô đâm ra cuối tháng dí cho giảm cũng 100 đô luôn hơn trăm đô bây giờ tháng này mở cửa dâu trên thì cũng đang được 7 80 đô rồi nếu thân nến mà dí 7 80 đô như vậy thì giá về nghìn bảy rồi thậm chí còn có thể dí mạnh hơn đó và hoàn toàn có thể test cạnh dưới của kênh 70 75 thậm chí chọc dâu qua là bình thường đây chúng ta nhìn này trong 4 ờ, tháng thì có hai tháng là giá đi hết cạnh trên và cạnh dưới của kênh giá nhá hai tháng giá đi hết cạnh trên và cạnh dưới tháng này thì chúng ta không biết chúng ta chờ đợi thôi nhưng ngắn hạn là có lẽ chúng ta sẽ giao dịch như vậy đó là về cậu vàng tiếp theo chúng ta sẽ xét chỉ số DXY DXY tuần trước thì DXY phá rồi 92 phá một cách ờ, ngoạn mục rồi có thể gọi là 919 thì đúng hơn đó 919 cậu vàng phá đi xuống uh, ờ, 919 nó ngoài hỗ trợ uh, nhiều đáy nhiều chân đáy thì trước đó chúng ta còn nhìn nó cũng là Fibo 382 của cái đáy từ vùng đáy 72 5 tăng lên vùng đỉnh là 037 04 đấy Fibo 382 bị phá thì rõ ràng DI sẽ tiếp tục hướng đến Fibo 50% đấy Fibonacci 50% đặt ở 882 Đấy, 882 chúng ta cũng nhìn nó là hai cái đỉnh trước đó sóng hồi đây là tôi để chát tuần các bạn nhé à chát tháng nên chúng ta nhìn thấy đỉnh nhọn thực ra đỉnh thế này nó là một cái đỉnh bằng rất là mạnh Đấy. và thông thường trong những cầu giảm giá hay phản ứng đảo chiều ở Fibo 382 hoặc là Fibo 50% lần trước thì DI cũng đảo chiều Fibo 50% sau đó tăng lên rất là mạnh mẽ lần này nếu DG giảm xuống dưới này chúng ta cũng kỳ vọng nó đảo chiều đi lên như vậy DG hiện nay đang ở 97 882 giảm 1,5 giá nếu DG tuần tới đầu tuần giảm thì hoàn toàn có thể kỳ vọng là nó xuống ở cuối tuần còn nếu nó chưa giảm thì nó hoàn toàn có thể tiếp tục là đi làm nhạc nói chung là xu hướng chúng của chính của DG sẽ hướng đến vùng 882 như vậy điều này đồng nghĩa với việc à, đô la sẽ tiếp tục xuống giá so với rổ các cặp tiền tệ. Nhưng chúng ta lưu ý nhé. À, DI này là chỉ số đô la index so với 7 cặp tiền tệ chính. Như vậy không nhất thiết là đô la sẽ giảm giá so với 7 cả 7 cặp nhé. Tức là sẽ có cặp tăng và có cặp giảm. Đó, chúng ta lưu ý. Nên khi chúng đô la index thì chúng ta lưu ý đô la index yếu tức là nhiều khả năng đô la yếu chứ không nhất thiết là đô la sẽ giảm giá so với tất cả mọi cặp tiền tệ nên chúng ta phải lưu ý và chúng ta phải kiểm tra kỹ cái đấy chúng ta đánh mã nào chúng ta phải nhìn chát mà đó tất nhiên là khi đô la yếu thì chúng ta không ưu tiên sọt thế thôi nhưng đấy là tùy mã đó. bây giờ chúng ta sẽ xét cụ thể mấy mã chủ chốt luôn thứ nhất là Uji thì Uji đi ngang rồi tôi vẫn nói là Uji không có xu hướng biến động biên rất là hẹp đấy rất nhiều tuần tuy nó giảm giá nhưng giảm hình bậc thang rất khó chịu thì Uzi chúng ta sẽ bỏ qua nhé thứ hai là EU chúng ta nhìn thấy EU đang trong cái chen tăng Đấy, đỉnh 1.2 EU đã phá rồi Đấy, xu hướng chính EU thì đang vào xu hướng tăng giá H4 thì báo điều chỉnh như vậy EU chúng ta sẽ canh mua chúng ta canh mua khi giá test chen chen đâu đó quanh 1.2 nhé cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ sẽ dừng lỗ 50 pip 5 60 pip còn chốt lời thì ít nhất là 200 pip vượt cái đỉnh hôm trước còn EU thực ra EU dài thì hoàn toàn có thể tiến đến là 1.2500 nhưng tôi nghĩ là tuần tới cũng chưa tiến được đến đây. Do vậy chúng ta chỉ nên chốt lời 200 đến 300 pip thôi. 1.2 200 hoặc 1.2 300. Mua thì quanh 1.2 cộng trừ 10 pip, dừng lỗ 50 pip. Đó. EU là như vậy nhiều bạn hỏi thì có bán luôn tại đây không thì theo tôi nó đang trong chén tăng chúng ta không nên bán bởi vì khi vượt 1.2 thì EU nó cũng không có cái kháng cự nào nữa nên chúng ta không nên bán đối với u cạc thì u cạc tiếp tục xuống điều này đồng nghĩa với việc đồng USD ờ, Canada sẽ tăng giá đô la giảm giá do vậy u cạc chúng ta canh hồi lên để chúng ta bán thôi nhá đây chúng ta canh hồi lên cái chen chân giá trước đó phá qua chúng ta canh qua đây chúng ta bán thôi 1.29 đấy, 29 20 29 30 đấy. đấy chúng ta dừng lỗ 60 pip còn chút lời cũng là 200 pip nói chung là UK thì chúng ta canh lên hồi lên để chúng ta bán nhá hồi test lên cái vùng đỉnh cũ này trước là đáy là kháng cự thì bây giờ là trước là hỗ trợ giờ là kháng cự AU AU thì có vượt đỉnh nhưng mà tôi nhìn thấy cái lực của nó vượt rất yếu đấy vượt đỉnh được 30 ờ, pip không hiểu là vượt thật hay vượt giả nữa nên theo tôi có lẽ AU chúng ta tránh ra không nên giao dịch đối với GU thì GU tuần trước chúng ta canh bán quanh 1.3500 giá phản ứng tại vùng này và đi xuống đúng rồi nhưng xuống không nhiều xuống được có 60 pip thôi GU thì hiện nay nó đang có cái hỗ trợ kháng cự ở đây và tuần tới nó có Brexit nữa chưa biết là kết cục của nó sẽ như thế nào đó theo tôi thì ngắn hạn GU có lẽ chúng ta vẫn thiên về hướng là bán thôi bởi vì ở đây nó có nhiều cái kháng cự và chúng ta không biết nó qua hay không tốt nhất là chúng ta vẫn thiên về hướng bán tại đỉnh cũ hôm trước đây nếu giá hồi lên cây nến hôm trước nó cũng không hẳn là cây nến đảo chiều nó là một cây nến dâu trên rất là dài chưa hẳn là đảo chiều thì tuần tới đây quanh đỉnh cũ đây 1.3530 thì 1.35 uh, ờ, quanh 1.3530 chúng ta có thể bán nhé 3530 3550 chúng ta dừng lỗ thì khi giá phá qua 1.3600 560 pip thì chúng ta dừng cuộc chơi còn nếu đây thật sự nó là đỉnh và với cái ba cái đỉnh này thì ít nhất nó sẽ đảo chiều rất là mạnh đấy nó sẽ về 1.3 đấy như vậy chúng ta có thể dừng lỗ 5 60 pip ít nhất trong tuần thì cũng kỳ vọng là nó giảm được 300 pip còn nếu nó giảm mạnh có thể mạnh hơn vì tuần tới có thể có thông tin liên quan Brexit thì chúng ta đặc biệt lưu ý nha còn ở chiều lên thì có lẽ GU chúng ta không mua lên vì kháng cự nó cũng chưa vượt không mua lên không canh mua lên GU thì canh bán thì bán thôi mặc dù đô la index giảm nhưng GU hoàn toàn vẫn có thể giảm so với USD không nhất thiết là GU tăng chúng ta lưu ý điều đó với dĩ cũng tương tự GU thôi tuần trước chúng ta cũng bán nhưng nó không được giảm được nhiều đó chúng ta canh bán quanh 148 141 thì nó quay ra nó chỉ giảm được trăm pip thôi tuần tới đội GZ cũng vậy nó đang test cái chen này vẫn đang vùng mổ quanh 148 141 này chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bán đó chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bán tại đây là chúng ta dừng lỗ là 60 pip xoắn chốt lời thì chúng ta kỳ vọng nó giảm sâu hơn đó giảm về ít nhất là 139 cơ 200 pip cơ thậm chí là hút về span B là 138 này đó là GC đối với GN GN thì đang diễn biến nó hơi phức tạp một chút đó. trong cái kênh breakout thì GN breakout rồi đó. hiện nay hồi lại thì hồi lại để bán cũng không bất ngờ lực hồi nó hơi mạnh hơn một chút thôi trong cái hỗ trợ ngắn hạn thì còn ờ, cũng có cái hỗ trợ hôm trước là nó test đúng cái kênh hỗ trợ nó quay đầu đó 1.8850 ờ, hiện nay nó có hai kháng cự và một hỗ trợ ba kháng cự này đan xen tại nhau với nhau theo cá nhân tôi có lẽ chúng ta chờ nó vượt qua nốt cả cái hỗ trợ thứ ba này chúng ta xeo ở top phía dưới thì đáy hôm trước ấy, chúng ta sell tốt nếu nó phá qua đáy thì tốt hơn Đó. sell tốt nếu nó phá qua đáy tốt hơn còn nếu không chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bán tại hai cái hố kháng cự này bởi vì còn uh, ờ, xu hướng chung của nó vẫn đang là xuống đi xuống thôi tuần tới nó tuần qua nó phục hồi hơi mạnh một chút nhưng mà cũng không có vấn đề gì còn có lẽ chúng ta chờ sell tốt khi nó phá qua kháng cự này là hợp lý hơn đấy là về các cặp tiền tệ còn đối với ờ, chỉ số thì dầu tuần qua dầu tiếp tục tăng nhưng mà nó là một tuần tăng không mạnh một tuần giao động có hai phiên giảm ba phiên tăng có thể nói là dầu hiện nay xu hướng dầu đang khá là khó lường OPEC thì các nước OPEC thỏa thuận là sẽ tăng sản lượng 500 thùng trên ngày từ tháng riêng nói chung là mọi cái tín hiệu về dầu hiện nay không rõ ràng quan điểm của tôi có lẽ chúng ta không nên giao dịch dầu thời điểm này không bắt được sóng còn đối với chứng khoán chứng khoán Mỹ thì tuần qua tiếp tục lập đỉnh đấy tuy nó lập đỉnh rất là lưu diêu thôi là một tuần tăng đến không không mạnh đấy. nhưng nó đóng cửa cao nhất lập đỉnh đấy. cả tuần thì cũng chỉ tăng à, có một phần trăm thôi hơn 1% 300 giá hơn 1% một chút xíu không phải lớn Đó, nó nhú một cái đỉnh rất là nhỏ chúng ta nhìn thấy 4 tuần liên tiếp này đi ngang và tuần vừa qua một tuần tăng chứng khoán Mỹ hiện nay rất khó phân tích tín hiệu đảo chiều chưa có có lẽ là nếu ngắn hạn thì các bạn không nên giao dịch ngồi ngoài thôi hôm nay tôi chỉ nói một chút về ngoài lề về chứng khoán để chúng ta nhìn dài thôi chứ ngắn thì khó nói lắm ngắn thời điểm hiện nay thì nó hên xui tức là lúc nào nó đảo chiều không biết được nó đảo chiều bất cứ lúc nào và bây giờ chúng ta sẽ nhìn là nếu đảo chiều thì kịch bản nó sẽ thế nào chúng ta sẽ trở lại đây chúng ta có thể nhìn thấy là trên chart tháng chứng khoán Mỹ hiện nay thì tăng lập đỉnh trong điều kiện kinh tế như thế nào tăng lập đỉnh là trong điều kiện là chúng ta biết là nước Mỹ thì người chết thì không cần bàn đúng không ạ la liệt gần 300.000 người số người nhiễm bệnh thì nhiều nhất thế giới đây chúng ta trở lại một chút với nền kinh tế thực trước khi chúng ta đi vào phân tích nền kinh tế ảo là thị trường chứng khoán Đây. Mỹ hiện nay có 15 triệu người nhiễm bệnh, gần 300 ca tử vong đó, chiếm ờ, gần gần 20% số ca tử vong 18% số ca tử vong của toàn thế giới và số ca nhiễm bệnh thì chiếm cũng ờ, rơi vào 22% chúng ta có thể nhìn thấy là hiện nay thì về dịch virus là Mỹ toang lớn nhất chúng ta nên nhớ dân số của Mỹ là hơn 300 triệu dân so với hơn 7 tỷ người thì dân số Mỹ chỉ chiếm 4% thôi nhưng mà số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong của Mỹ thì gấp 5 lần Ờ, nếu so về tỷ lệ tương quan là so với dân số điều này mà chúng ta nên nhớ là Mỹ là nước phát triển nhất kể cả về lĩnh vực kinh tế lẫn y tế do vậy điều này nó đang thể hiện là cái cái việc chủ quan của Mỹ về dịch bệnh thì đương nhiên rồi nó đang thể hiện một điều nữa là hiện nay nền kinh tế thực của Mỹ thì đang bị tàn phá rất là mạnh và ảnh hưởng dịch Covid rất là lâu dài Mỹ hiện nay đang sống bằng nguồn cứu trợ thôi bơm tiền đấy, cứu trợ và thị trường tài chính hiện nay thì nó lại đang chinh lập chinh phục đỉnh cao mới như kiểu Mỹ vừa lập được kỳ tích ạ như kiểu kinh tế Mỹ vừa có bước thăng hoa bứt phá thì điều này nó đang rất là vô lý giữa nền kinh tế thực giữa thu nhập uh, lợi nhuận của các doanh nghiệp và chỉ số tăng của thị trường chứng khoán cái này gợi nhớ cho chúng ta đến những đợt bong bóng mà chúng ta biết nổi tiếng nhất chính là bong bóng hoa tulip bây giờ chúng ta cũng sẽ không nói nhiều đến bong bóng hoa tulip nữa hay là bong bóng uh, tiền điện tử nữa chúng ta sẽ nói đến bong bóng các thị trường chứng khoán trước đó khi xảy ra thì kết cục là như thế nào đầu tiên là chỉ số Nikkei Nhật Bản đấy chúng ta nhìn thấy chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng một, một giai đoạn rất là thăng hoa trong thập niên 80 và sau cái giai đoạn tăng hoa thăng hoa này thì chỉ số Nikkei khi nó đạt đỉnh nó nhanh chóng sụp đổ với nhịp sụp đổ đầu tiên Đấy, thì Nhật Bản mất à, đây Nhật Bản mất 7 tháng để sụp đổ từ đỉnh 40.000 mất 50% xuống 20.000 và tiếp theo đó trong chu kỳ tiếp theo Nhật tiếp tục giảm và giảm xuống 65% trong một thời gian sau đó trong vòng một năm à, đâu hai năm sau đó là chạm đáy chưa chạm đáy và tiếp tục sau khi giảm 65% Nhật vẫn trong chu kỳ điều chỉnh giảm khi bong bóng vỡ và đáy của Nhật là phải đến thập niên 2008 à, mới có đáy là 7.000 như vậy là chứng khoán Nhật giảm 82% từ đỉnh xuống đáy khi bong bóng vỡ sụp đổ nhanh nhất chính là 65% nha trong vòng 2 năm còn nhanh nữa chính là trong vòng 7 tháng thì Nhật giảm 50%. Đây là bong bóng chứng khoán khi Nhật sụp đổ. Chúng ta nhìn độ dốc rất là mạnh. Đây là chart tháng bạn nhé. Sau sụp đổ của chứng khoán Nhật Bản tạo bong bóng thì chúng ta lại có tiếp một nền kinh tế lớn nữa của thế giới sụp đổ. Nhật là thứ tư đúng không ạ? Bây giờ chúng ta còn nền kinh tế thứ hai là khối châu Âu. Đây, khối liên minh châu Âu thì cũng có bong bóng thập niên 2000 đấy từ năm chỉ 87 chứng khoán châu Âu tăng giá và bắt đầu tăng tốc từ năm 95 tăng tốc liên tục đạt đỉnh năm 2000 à, và từ khi đạt đỉnh chứng khoán châu Âu cũng nhanh chóng lao dốc lao rất là mạnh mẽ đấy trong thời gian hơn một năm chứng khoán châu Âu sụp đổ từ 5.470 sụp đổ về 2007 tức là cũng 50 phần trăm sau đó trong vòng tiếp theo 3 năm thì chứng khoán châu Âu chạm đến cái đáy là 1.800 tức là giảm 65% đó. sau đó chứng khoán châu Âu có một nhịp hồi nhưng sau đó nhanh chóng đổ vỡ chứng khoán châu Âu thì đi lại con đường giống chứng khoán Trung Quốc sau khi tạo đỉnh đó, giảm 65% lại phục hồi và sau phục hồi lại có một mức giảm 60% rất là nhanh chóng trùng với cuộc khủng hoảng của Mỹ năm 2008 đó, như vậy là chứng khoán Nhật Bản là thâm niên 80, chứng khoán châu Âu năm 2000 số 2 rồi, à số 3 rồi. Châu Âu là nền kinh tế lớn số 3 thế giới. Tiếp theo chúng ta xét số 2. Trung Quốc. Trung Quốc thì năm 2005 đến 2008 nền kinh tế cũng tăng trưởng rất là mạnh. Bong bóng chứng khoán cũng xuất hiện. Sau đó là tăng lên hơn 6.000 và nhanh chóng sụp đổ. Trung Quốc thì sụp đổ có một nhát thôi, sụp thời gian rất nhanh trong vòng một năm chung với cuộc khủng hoảng của Mỹ giảm 70% đó từ 6.000 về 1.600 đây phải hơn 70% mới đúng tầm 72% đó. sau đó có một sóng hồi năm 2013 cũng tạo đỉnh năm 2015 5.001 và nhanh chóng sụp đổ về 2.600 cũng là 50% như vậy là toàn bộ trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới thì có ba nền kinh tế là có thị trường chứng khoán tạo bong bóng và sụp đổ và nó đúng theo thứ tự thứ tự là bây giờ thôi chứ không phải là thứ tự ngày đấy là Nhật xuất hiện rồi sẽ không có khả năng tạo bong bóng nữa không vượt được đỉnh châu Âu cũng rồi Trung Quốc cũng rồi và bây giờ chúng ta nhìn này à, sau khi sụp đổ xong thì chứng khoán Trung Quốc lưu ra lưu diêu trong nhiều năm trước đó bây giờ kể cả cả thế giới thăng hoa Trung Quốc vẫn đứng ở 3.400 này đó loay hoay đáy năm vừa rồi 2.400 3.400 không tăng trưởng gì cả Nhật thì sau rất nhiều năm cũng không có khả năng mặc dù đợt vừa Nhật vừa bứt phá thôi trước đó rất nhiều năm không qua 24.000 đợt vừa vừa bứt phá lên 26.000 tuy nhiên cái xác suất để Nhật quay trở lại đỉnh là gần như bằng không sẽ rất khó kinh tế châu Âu cũng vậy đấy bây giờ vẫn đang 3.500 mặc dù ờ, còn cách rất là xa mặc dù hơn cái đáy tháng từ 3 rất là nhiều từ 2003 lên 3 năm nhưng nó nói chung là để quay trở về những năm 2000 là không có bây giờ chúng ta chỉ có một ứng cử viên đang bong bóng và thực tế thì đang bong bóng thật đó là Mỹ đó. chưa trải qua sự sụp đổ tất cả những lần trước vẫn là những lần liên đới thôi chúng ta nhìn mỗi lần bong bóng đổ vỡ đều sụp đổ ít nhất 65% từ đỉnh đến đáy đó. thì chúng ta nhìn bây giờ có mối Mỹ thôi trận đánh này hiện nay thì Mỹ không dẫn được không không hoàn toàn khỏe mạnh ở vị trí là dẫn đầu tuyệt đối như ngày xưa Mỹ cũng đang sống trên cái đống nợ rất là lớn đó đống nợ 27.000 tỷ và có thể tiếp tục tăng lên 30.000 tỷ vào cuối năm 2021 vượt GDP rất là xa và chúng ta lưu ý là cái bong bóng đầu cơ đặc biệt là bong bóng đầu cơ công nghệ của chứng khoán Mỹ đang rất là khủng khiếp hoàn toàn nó có thể sụp đổ và chúng ta cứ lấy tỷ lệ 65% mà nhân thì chúng ta sẽ ra cái mức khủng khiếp nó có thể về nếu khi bong bóng vỡ còn chúng ta cũng chưa biết lúc nào vỡ đâu chúng ta cũng không biết là nó có vỡ hay không vỡ thì chắc chắn vỡ rồi nhưng mà lúc nào vỡ và vỡ về đâu thì chúng ta phải chờ đợi thôi đây tôi chỉ đang nói là hiện nay chứng khoán Mỹ đang rất là bong bóng một khi chứng khoán Mỹ mà sụp đổ nó sẽ kéo theo toàn thế giới vào guồng quay nên chúng ta hết sức lưu ý thời điểm này thì mua thì tất nhiên không ai mua rồi nhưng mà bán thì ngắn hạn chưa có tín hiệu bán xuống nếu đánh ngắn hạn thì không đánh được đâu đấy các bạn lưu ý một chút nhé thì chỉ số chứng khoán tạm thời khi nào nó có tín hiệu đảo chiều thì tôi sẽ nhận định ngắn hạn cho các bạn còn dài hạn với tầm nhìn một trên đường dài hạn thì tôi nghĩ là chứng khoán Mỹ hiện nay có bóng nó đang rất lớn và chúng ta chờ đợi xem lúc nào bóng bóng này được kích hoạt đặc biệt chỉ số Nasdaq thì nó còn kinh khủng hơn đây Nasdaq 100 đó, chúng ta nhìn Nasdaq đây là chỉ số ở đây nó có hơi ngắn từ 204 thôi đấy chúng ta nhìn độ dốc của chỉ số Nasdaq này tăng mười mấy lần rồi từ 1.000 tăng lên 12.500 rồi rất là khủng khiếp độ dốc nó rất là cao đấy, chắc chúng ta còn nhớ chỉ số công nghệ Nasdaq này năm 2000 uh, ờ, sụp đổ thì nó từ uh, cũng chưa có đủ chỉ số Nasdaq năm 2000 khi nó sụp đổ thì không đủ không đủ bán chỉ số Nasdaq này khi năm 2000 khi nó sụp đổ thì là nó rơi từ ờ, mức 5.000 ờ, xuống đến ờ, Rồi, chúng ta nhìn thấy đấy, chỉ số Nasdaq như năm 2000 này, khi sụp đổ này, rơi từ 4.800 rơi xuống đến 700, 800. Đấy, chúng ta nhìn khi bong bóng nó vỡ thì nó như này. Đấy. Trước đó nó cũng có một giai đoạn tăng rất vũ bão này, tăng 10 lần, hơn 10 lần luôn. Đây, giai đoạn tăng mạnh. Những năm từ 95 đây, từ 420 lên 10 lần, 4.800, sau đó rơi và nhịp đầu tiên cũng rơi 40% từ 4.800 xuống 2.900 trong vòng một nốt nhạc 2 tháng. Hiện nay thì độ dốc của chỉ số Nasdaq này nó cũng không kém, không không kém ờ, so với đợt trước là bao cả. Nên hoàn toàn có thể xảy ra một sự sụp đổ. Còn tất nhiên chúng ta cũng chưa biết bao nó có thể sụp đổ trong thời gian ngắn cũng thể dài hơn một chút thì chúng ta chưa biết được. Nói chung là khủng khiếp. Đó nên chúng ta hết sức cẩn cẩn với quả bong bóng này nhé đặc biệt các bạn giao dịch ngắn hạn mua lên bán xuống các bạn hết sức cẩn thận ok đó là nhận định về thị trường à, tuần thứ hai của tháng 12 sắp hết năm rồi có thể các quỹ cũng sẽ tranh thủ chốt lời khi mọi thứ đang ở đỉnh cao các bạn hết sức cẩn thận giai đoạn này chúc cả nhà giao dịch một tuần thành công